Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu áo ghi lê với họa tiết vặn thân ở trên thân áo như thế này Mình có hai đường họa tiết vặn thân ha Phần cổ áo thì mình tạo ra họa tiết cổ tim nè Mặt sau và mặt trước của thân áo mình đều tạo cái họa tiết vặn thân luôn ha Cho phần thân áo của mình nó có điểm nhấn hơn Đối với mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ và ta có thể thay đổi màu tùy thích ha để làm được mẫu này thì ở đây mình dùng len miêu cốt tông cuộn 125g sợi len của mình là mát S và chữ đỏ ha độ dày của sợi len nó sẽ nằm trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm nè kim móc ở đây thì mình dùng kim 4.0mm những bạn nào mà không có cái mẫu kim này thì có thể so sánh đầu kim các bạn đang có so với sợi len khi đưa vào so sánh nè độ dày của đầu kim mình nó sẽ to gấp đôi so với sợi len ha mũi móc của thân áo mình nó sẽ được mềm mại hơn ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len kim khâu len nè và thước dây dùng để đo size ha thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết trước khi đi vào chi tiết mẫu này thì có hai số đo mà các bạn cần lưu ý cho mình nè cái số đo đầu tiên các bạn cần đo cho mình cái phần thân hông của size các bạn đang móc ha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 8 9 10 sau khi mình đã có được tổng cộng là 96 mũi móc ta gặp đôi lại thì nó sẽ được cái độ rộng của phần thân hông nè và lưu ý ha cái xích này nó luôn luôn chia hết cho 4 là được nha và sau khi đã có được cái xích đầu tiên này rồi nè các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái mũi móc của mình nó phẳng như thế này sau đó mình di chuyển đến cái chân móc xích đầu tiên và ta sẽ đâm kim vào chân móc xích đầu tiên đó móc vào một mũi dời để mình tạo ra được một vòng tròn ha móc lên hai mũi móc xích đây thì cái vòng tròn của mình nó tạo ra được một cái độ rộng cho phần thân hông và tiếp tục hàng móc tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn ta có 96 chân móc nè thì móc cho mình chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc ha móc vào đó một mũi móc kép đơn trước sau đó mình làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc là được ha Sau khi mình đã móc được đến cuối vòng nè, ta có 96 mũi kép đơn cho 96 chân móc thì kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên. Đây ha móc vào đây cho mình một mũi giờ để ta kết thúc vòng đầu tiên móc lên hai mũi móc xích ta hoàn tất được vòng đầu tiên ha tạo cái độ rộng cho phần thân áo rồi thì cái xích đầu tiên các bạn gây nên chia hết cho 4 các bạn sẽ lấy cho mình tổng số xích đó chia cho 4 ha thì mình sẽ có được 4 cái điểm mà mình đang đánh dấu ở đây size của mình có 96 mũi móc nên khi chia cho 4 nè ta được 24 mũi ha thì các bạn sẽ tính cho mình từ cái mũi kép đơn đầu tiên này đến chân mình đánh dấu là 24 mũi nè tiếp theo từ cái chân kế bên của mũi đánh dấu đến chân kế tiếp này sẽ là chân thứ 24 ha và tiếp tục tương tự nè đến chân này là 24 và chân kế bên này đến cái chân móc cuối cùng là cái chân thứ 24 ha ta sẽ có được 4 điểm chia đều cho cái uh, vòng tròn này nha thì bốn cái điểm này mình sẽ tạo cái họa tiết vặn thân ở đây ha một cụm của mình nó sẽ bắt đầu từ cái chân móc đầu tiên cho đến cái điểm mà mình đánh dấu nè thì đây là một cụm nguyên của mình ha gồm có 24 mũi móc đến chân móc đánh dấu mình sẽ móc cái cụm này trước ha thay vì ta móc vào các cái chân móc của các cái mũi móc phía dưới nè thì lúc này các bạn sẽ không móc vào chân móc nữa mà mình sẽ đẩy cái thân chân móc ở phía dưới lên trên kim và mình móc các cái mũi ngoặt ha đây như mũi kép đơn đầu tiên này cũng đâm kim cho mình vào thân chân móc nè mũi thứ hai cũng vậy ha thì các bạn tiếp tục móc lên cho mình thêm một xích để mình được ba mũi xích ở đây mũi đầu tiên các bạn sẽ lấy len cho mình hai vòng lên kim ta sẽ bỏ qua thân chân móc đầu tiên di chuyển kim cho mình đến thân chân móc thứ hai các bạn đẩy cho mình thân chân móc thứ hai này lên kim móc vào đây một mũi kép đôi lấy len nè qua thân chân móc sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết ha lần thứ nhất nè lần thứ hai và lần thứ ba ta được một mũi kép đôi và nó lùi lên như thế này thì tiếp tục mũi thứ hai cũng làm cho mình mũi kép đôi nhưng các bạn di chuyển kim ngược lại cho mình vào thân chân móc đầu tiên và đưa cho mình cái kim lên phía trên của cái mũi đầu tiên ha đây móc vào đây cho mình một mũi kép đôi nè ta cũng được một cái mũi lồi và nó tạo ra họa tiết vặn thân hai mũi như thế này khi đã được họa tiết vặn thân hai mũi với cái mũi thứ hai nằm chồng lên mũi đầu tiên thì tiếp tục họa tiết vặn thân kế bên mình sẽ làm họa tiết vặn thân 4 mũi ha thì họa tiết vặn thân các bạn sẽ móc cho mình như sau ha ở bốn cái thân chân móc này thì ta cũng móc các cái mũi kép đôi vào các cái thân chân móc của bốn mũi này ha nhưng mà lúc này nè các bạn sẽ lấy len cho mình hai vòng lên trên kim sau đó mình sẽ bỏ qua hai thân chân móc đầu tiên đây ha của bốn cái mũi mà mình chọn đây nè và ta sẽ đâm kim vào hai thân chân móc thứ ba nè móc vào đây một mũi kép đôi sau đó tiếp tục một mũi kép đôi vào thân của cái mũi thứ tư ha đây đưa thân này lên trên kim nè móc vào một mũi kép đôi ta đã có được hai mũi lồi như thế này rồi ha thì tiếp tục còn lại hai thân chân móc đầu tiên các bạn cũng tiếp tục lấy lên hai vòng ha sau đó mình sẽ luồn kim xuống phía dưới xuống phía dưới của hai cái mũi này nè sau đó mình sẽ đẩy cái thân chân móc của cái mũi kép đơn đầu tiên của cái cụm 4 mũi này Ta để dễ dàng nè ta sẽ đẩy hai cái mũi kép đôi mà mình tạo đầu tiên qua một bên sau đó mình sẽ móc hai mũi kép đôi ở thân còn lại và chân đầu tiên nè tiếp tục lấy lên hai vòng và đưa cái thân chân móc thứ hai lên trên kim nè móc vào một mũi kép đôi như vậy là ta sẽ có được vặn thân 4 mũi như thế này đây là cái họa tiết vặn thân 4 mũi của mình ha được 6 mũi tạo ra hai họa tiết vặn thân một vặn thân 2 và một vặn thân 4 rồi nè thì bây giờ mình sẽ móc các cái chân móc tiếp theo ha và các cái chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc đều và không tạo họa tiết vặn thân nè lúc này mình sẽ đâm kim vào các chân móc chứ không đâm kim vào thân chân móc nữa ha mỗi chân móc cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc tương tự cho mình cho đến chân móc mà mình đánh dấu đầu tiên sau khi đã móc được đến cái mũi mà mình đánh dấu thì đây là cái chân thứ 24 nè các bạn sẽ móc cho mình vào chân thứ 24 này một mũi kép đơn để ta kết thúc cái cụm đầu tiên ha đây cụm 24 mũi đầu tiên của mình sẽ tạo ra hai họa tiết vặn thân như thế này họa tiết vặn thân hai trước nè sau đó đến họa tiết vặn thân 4 thì tiếp theo cái cụm thứ hai cụm 24 mũi móc tiếp theo từ chân móc này cho đến chân móc mình đánh dấu tiếp theo thì các bạn sẽ tạo cho mình họa tiết vặn thân như sau nó trái ngược với cái cụm đầu tiên móc họa tiết vặn thân 2 trước sau đó đến họa tiết vặn thân 4 thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình họa tiết vặn thân 4 trước sau đó mới đến 2 ha ta lấy len hai vòng lên kim nè chọn ra bốn chân móc đầu tiên mình đâm kim vào thân chân móc thứ ba móc một mũi kép đôi vào cái thân chân móc ha sau đó tiếp tục một mũi kép đôi vào thân chân móc thứ tư được hai kép đôi vào hai thân chân móc 3 4 rồi tiếp tục móc hai mũi kép đôi vào thân chân móc 1 2 và ta sẽ đưa xuống phía dưới của hai cái mũi mà mình vừa tạo ha đây đưa xuống dưới như thế này đẩy hai cái mũi đó qua một bên nè và đẩy các cái thân chân móc thứ nhất và thứ hai lên kim ha ta có kép đôi thứ ba nè và mũi kép đôi thứ tư như vậy là mình tạo ra họa tiết vặn thân 4 tiếp tục họa tiết vặn thân 4 sẽ là họa tiết vặn thân 2 ha thì họa tiết vặn thân 2 đơn giản lấy lên hai vòng đưa thân chân móc thứ hai của hai mũi này nè móc vào đây một mũi kép đôi tiếp tục lấy lên hai vòng vặn thân hai thì các bạn đưa kim lên trên của cái mũi đầu tiên mà mình tạo ha đẩy thân chân móc đầu tiên lên kim và móc vào một mũi kép đôi nè ta sẽ có được họa tiết vặn thân hai và lúc này nó trái ngược với cái cụm đầu tiên ha vặn thân 2 đến vặn thân 4 thì bây giờ là vặn thân 4 đến vặn thân 2 các chân móc còn lại thì tương tự mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nha chứ không móc vào thân chân móc nữa móc tương tự cho mình cho đến hết cụm sau đó ở cụm thứ ba các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như cụm đầu tiên tức là vặn thân 2 đến vặn thân 4 và cụm cuối cùng thì mình sẽ làm vặn thân 4 đến vặn thân 2 ha ta sẽ đảo cái vặn thân này liên tục với nhau nè cho 4 cụm móc tương tự đến cuối sau khi đã móc cho mình đến cuối thì kết thúc các bạn sẽ đâm kim cho mình vào thân của mũi kép đôi đầu tiên mà mình tạo ở bên trên này móc vào một mũi dời sau đó gây nên 3 mũi móc xích như vậy là hàng móc thứ hai mình sẽ tạo ra được bốn họa tiết vặn thân tạo ra bốn cụm nè cụm đầu tiên là vặn thân 2 đến vặn thân 4 cụm thứ hai là vặn thân 4 đến vặn thân 2 tiếp theo nè cụm thứ ba vặn thân 2 đến vặn thân 4 và cụm cuối cùng ngược lại ha vặn thân 4 cho đến vặn thân 2 rồi móc đến cuối vòng nè thì tiếp tục ở cái vòng móc thứ ba mình sẽ móc các cái họa tiết vặn thân chồng lên nhau đối với họa tiết vặn thân 2 nè thì mình sẽ làm tương tự giống như cái họa tiết vặn thân 2 ở bên dưới tức là ta sẽ lấy mũi kép đôi vào thân chân móc của mũi ngoặt thứ hai hai mũi nè đưa thân chân móc ngoặt thứ hai lên trên trước móc vào đây một mũi kép đôi ha mũi thứ hai cũng tạo mũi kép đôi vào thân của cái mũi thứ nhất ở phía dưới ha ta cũng tạo ra họa tiết vặn thân hai và nó giống như cái hàng ở phía dưới nha mũi thứ hai nó sẽ nằm ở bên trên mũi thứ nhất nè và cái vặn thân hai này ta sẽ móc tương tự cho tất cả các cái hàng móc còn lại luôn ha riêng đến cái cụm vặn thân 4 mũi này nè thì cái hàng móc phía dưới mình tạo họa tiết vặn thân rồi hàng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi kép đơn vào các cái thân chân móc của bốn cái vặn thân phía dưới nè và lúc này mình sẽ làm từ 1 cho đến 4 luôn ha thân chân móc thứ nhất móc một mũi kép đơn tiếp tục thân chân móc thứ hai một mũi kép đơn thân chân móc thứ ba nè nằm phía dưới ha một mũi kép đơn và thân chân móc thứ tư một mũi kép đơn như vậy là ta sẽ có ở họa tiết vạn thân 4 cái hàng thứ hai nó sẽ như thế này ha bốn mũi kép đơn liên tiếp vào bốn chân móc lần lượt nè và mình cũng có là vạn thân 2 cho đến vạn thân 4 ha các chân móc còn lại thì móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn và ta sẽ móc vào chân móc nha ta hoàn tất được cái cụm đầu tiên ha tiếp tục cụm thứ hai cũng tương tự nhưng lúc này mình cũng đổi vị trí nè họa tiết vạn thân 4 thì mình móc các cái mũi kép đơn vào lần lượt bốn thân chân móc ha thân chân móc thứ hai nè tiếp tục thân chân móc thứ ba nó nằm bên dưới nè và tiếp tục thân chân móc thứ tư ha ta được cụm họa tiết vặn thân 4 mũi nè tiếp theo sẽ là họa tiết vặn thân 2 mũi thì họa tiết vặn thân 2 mũi như ban đầu mình đã nói rồi thì tất cả các cái hàng móc đều móc tương tự như vậy tức là mình sẽ móc mũi kép đôi vào thân chân móc thứ hai thân chân móc thứ hai ha móc vào một mũi kép đôi nè sau đó tiếp tục thân chân móc thứ nhất móc một mũi kép đôi nằm bên trên ha tức là ở đây mình sẽ đưa kim lên phía trên chứ không có đưa xuống dưới ha đưa kim lên phía trên của mũi đầu tiên nè như vậy là ta hoàn tất họa tiết vặn thân hai mũi ta có cụm như thế này ha các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn vào chân móc đến cụm tiếp theo nè thì mình sẽ móc vặn thân hai sau đó là bốn mũi kép đơn vào bốn cái thân chân móc này liên tiếp từ 1 cho đến 4 ha và mình sẽ làm tương tự cho đến cuối vòng sau khi mình đã móc được đến cuối vòng thì ta cũng đâm kim vào thân của mũi kép đôi đầu tiên móc một mũi dời sau đó gây nên ba mũi móc xích hàng móc thứ tư là hàng móc số chẵn nè hàng móc số chẵn thì mình sẽ làm tương tự giống hàng móc thứ hai là hàng móc số chẵn bên dưới ha ta sẽ móc họa tiết vặn thân thứ hai trước nè tiếp tục mũi thứ hai đưa kim lên phía trên có được cụm vặn thân hai mũi rồi đến cái cụm vặn thân 4 mũi nè thì lúc này cụm bản thân 4 mũi sẽ làm tương tự như hàng thứ hai tức là ta sẽ móc các cái mũi kép đôi vào thân chân móc thứ ba và thứ tư trước đây bỏ qua chân thứ nhất thứ hai đưa kim vào thân thứ ba ha sau đó tiếp tục mũi kép đôi vào thân thứ tư có hai mũi kép đôi vào thân thứ ba và thứ tư rồi tiếp tục lấy lên hai vòng và ta sẽ đưa kim xuống dưới hai mũi mình vừa tạo nè và đẩy cái thân của mũi 1 2 lên trên kim ha mũi đầu tiên nè đẩy hai cái mũi kép mình vừa tạo qua bên hông ha tiếp tục mũi thứ tư ha vào thân thứ hai như vậy là họa tiết bạn thân 4 của mình nó sẽ tạo ra như thế này nó giống với cái hàng thứ hai ha thì mình sẽ có được vặn thân như thế này các chân còn lại mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ta sẽ hoàn tất được họa tiết vặn thân của mình nó như thế này ha các bạn sẽ móc tương tự đến cuối vòng sau khi đã móc được đến cuối vòng rồi nè thì tiếp tục kết thúc cái hàng này cũng đâm kim vào chân của mũi kép đôi đầu tiên móc một mũi dời móc lên 3 mũi móc xích hàng móc tiếp theo là hàng thứ năm là hàng số lẻ thì sẽ làm tương tự như hàng thứ ba ha hàng thứ ba cũng là hàng số lẻ nè vặn thân hai mũi thì sẽ làm tương tự cho tất cả các cái hàng móc mũi kép đôi đầu tiên vào thân thứ hai và tiếp tục mũi kép đôi thứ hai vào thân thứ nhất và luôn luôn mũi kép đôi thứ hai ta sẽ móc nằm bên trên của mũi đầu tiên ha ta có vặn thân hai mũi rồi nè thì đến cái vặn thân 4 mũi tương tự như hàng thứ ba bên dưới mình sẽ móc các cái mũi kép đơn lần lượt vào các thân chân móc ha mũi kép đơn thứ hai nè kép đơn thứ hai ha tiếp tục mũi kép đơn thứ ba và mũi kép đơn thứ tư ta có được vặn thân 4 mũi ha các chân còn lại thì sẽ làm tương tự mỗi chân là một mũi kép đơn vào luôn chân móc nha ta sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa và các hàng móc của mình nó sẽ xen kẽ ha hàng số lẻ thì mình sẽ móc các cái mũi kép đơn liên tiếp còn hàng số chẵn thì mình sẽ tạo họa tiết vặn thân nè xen kẽ cho mình ở họa tiết vặn thân 4 mũi này ta sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự và đưa cho mình cái số đo thứ hai mà các bạn chuẩn bị tức là chiều cao của toàn bộ phần thân áo từ phần vai cho đến phần bo áo mình sẽ lấy cái số đo đó nhân cho 2 phần 3 thì sẽ ra được chiều cao của cái phần thân áo phía dưới ha tức là từ nách xuống dưới phần bo áo nè và xen kẽ thêm nhiều hàng móc ha sau khi mình đã móc xen kẽ thêm nhiều hàng móc lúc này chiều cao từ phần bo áo cho đến cái hàng mà mình thêm cuối cùng này nè nó bằng 2 phần 3 so với tổng chiều cao của toàn bộ phần thân áo rồi ha và ở đây lưu ý cho mình cái hàng mà các bạn đang kết thúc ở đây nè các bạn sẽ kết thúc cho mình làm sao cho cái hàng cuối cùng của mình nó nằm ở cái hàng số lẻ tức là cái vặn thân 4 mũi của mình nó sẽ là 4 mũi kép đơn liên tiếp với nhau ha để lát nữa khi mà mình móc cái phần thân trên nó sẽ dễ dàng hơn nè khi mà mình đã hoàn tất được chiều cao từ phần dưới nách đến phần bo áo rồi ha thì bây giờ mình sẽ chia cái phần thân trước và thân sau ở bên trên áp dụng để chia cho tất cả các cái size các bạn đều chia như thế này cho mình thân sau sẽ từ cái họa tiết vặn thân đầu tiên đến họa tiết vặn thân thứ hai nó sẽ là cái khoảng cách này ha và thân trước nó sẽ nằm tương tự như vậy từ họa tiết vặn thân thứ ba đến họa tiết vặn thân thứ tư thì mình sẽ móc thân sau trước thân sau hàng đầu tiên các bạn móc tương tự như phần thân dưới họa tiết vặn thân đầu tiên đến họa tiết vặn thân thứ hai kết thúc đến họa tiết vặn thân thứ hai thì móc cho mình thêm một mũi kép đơn ở cái chân móc sát bên của họa tiết vặn thân hai mà mình tạo được ở đây nè và gây nên cho mình ba mũi xích ta quay ngược đầu móc lại hàng thứ hai mình móc ở mặt trong của sản phẩm nên đối với các cái mũi ở vặn thân của mình nè thay vì mình móc đẩy cái thân chân móc lên trên kim thì lúc này các bạn sẽ đẩy cho mình thân chân móc xuống dưới kim ha và ở vạn thận hai mình sẽ làm tương tự nè đẩy thân chân móc thứ hai xuống dưới kim xuống dưới kim ha móc vào đây một mũi kép đôi trước thay vì móc lên trên thì mình đẩy xuống dưới ha móc vào một mũi kép đôi nè mũi kép đôi thứ hai thì nó cũng tương tự các bạn cũng lấy len cho mình hai vòng lên kim sau đó mình đưa kim lên bên trên của cái mũi mà mình tạo đầu tiên nè đưa lên bên trên luôn ha và ta sẽ đẩy thân chân móc thứ nhất xuống dưới kim các bạn cũng móc cho mình vào đây mũi kép đôi ha như vậy là cái họa tiết vạn thân hai của mình hoàn tất như thế này khi ta đưa về cái mặt phải của sản phẩm á thì cái mũi đầu tiên nó cũng nằm ở bên trên mũi thứ hai ha sẽ tương tự giống như cái hàng bên dưới nè tiếp tục đến cái họa tiết vặn thân 4 mũi nè hàng mình đang móc là hàng số lẻ nên là ta sẽ móc các cái mũi kép đơn vào các cái thân chân móc liên tiếp nhau ha nhưng mà trái ngược với cái phần thân dưới nè ta móc lên trên kim thì các bạn sẽ đẩy thân chân móc xuống dưới kim và mình móc các cái mũi kép đơn ha đẩy thân chân móc thứ hai xuống dưới kim nè tiếp tục thân chân móc thứ ba cũng móc xuống dưới kim ha và thân chân móc thứ tư tương tự đẩy cái thân chân móc đó xuống dưới kim khi đưa về cái mặt phải của sản phẩm nè thì bốn cái mũi này nó cũng lồi lên trên ha các chân còn lại thì mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến họa tiết tận thân tiếp theo mà mình gặp hả móc đến đây rồi này thì tương tự mình sẽ móc họa tiết tận thân 4 trước ta cũng móc các cái mũi kép đôi tương tự đẩy các cái thân chân móc lần lượt xuống dưới kim ha từ thân chân móc đầu tiên nè mũi kép đơn nha thân chân móc thứ hai nè đẩy xuống dưới kim thân chân móc thứ ba tương tự và thân chân móc thứ tư cũng đẩy xuống dưới kia móc vào một mũi kép đơn hoàn tất được họa tiết vặn thân 4 mũi rồi tiếp tục đến họa tiết vặn thân 2 mũi thì lúc này mình cũng móc mũi kép đôi vào thân thứ hai trước cũng đẩy thân chân móc thứ hai xuống dưới kim thay vì lên trên ha móc vào mũi kép đôi nè hàng tiếp theo này thì sẽ móc tương tự như hàng đầu tiên của phần thân sau và mình sẽ móc tương tự giống như cái phần thân dưới của thân áo luôn ha vặn thân hai thì mũi kép đôi vào thân thứ hai nè sau đó tiếp tục mũi kép đôi vào thân đầu tiên và lúc này mình sẽ đẩy cái thân chân móc lên trên kim ha chứ không đẩy xuống dưới kim nha được vặn thân hai mũi rồi nè tiếp tục vặn thân 4 mũi hàng này là hàng số chẵn cho nên mình sẽ làm tương tự như hàng số chẵn phía dưới bạn thân 4 mũi thì sẽ móc kép đôi vào thân thứ ba và thứ tư trước sau đó tiếp tục là kép đôi vào thân thứ nhất và thứ hai kép đôi thân thứ nhất và thứ hai thì móc ở phía dưới của mũi thứ nhất và thứ hai mình vừa móc ha ta hoàn tất được họa tiết vặn thân 4 mũi và các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa và các hàng móc của mình nó cũng sẽ xen kẽ ha số chẵn thì mình sẽ móc như hàng số chẵn còn hàng số lẻ thì móc như hàng số lẻ và móc cho đến khi chiều cao từ phần bo áo đến cái hàng mầm móc cuối cùng bằng với tổng chiều cao của toàn bộ phần thân áo là được sau khi mình đã móc xen kẽ thêm nhiều hàng móc thì lúc này chiều cao của phần bo áo lên đến cái hàng mà mình tăng cuối cùng này nè nó đã bằng với tổng chiều cao của toàn bộ phần thân áo rồi ha đây các cái hàng móc phần thân sau của mình cũng xen kẽ nè ta có được chiều cao của toàn bộ phần thân áo rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân trước cho tất cả các cái size các bạn đều làm tương tự như vậy ha độ rộng của phần thân trước thì nó cũng nằm ở giữa từ hai họa tiết vặn thân còn lại ha tương tự giống như mặt sau cũng vậy nè khi các bạn móc cho mình cái phần thân trước á thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân của mũi kép đơn sát với cái họa tiết vặn thân hai phía dưới nè mình sẽ đâm kim vào đây và đắt đầu móc móc lên 3 mũi xích nè sau đó tạo họa tiết vặn thân 2 và 4 tiếp tục các cái mũi kép đơn và tạo họa tiết vặn thân 4 và 2 tương tự như mặt sau các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc giống như phần thân sau ha sau đó từ hàng kế tiếp mình sẽ tiến hành chia để tạo họa tiết cổ tim nằm chính giữa và mình sẽ tiến hành giảm mũi nè thì để chia tạo họa tiết cổ tim được á các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc mà mình có được ở cái hàng kép đơn này giữa hai cái họa tiết bản thân của mình ha có được bao nhiêu mũi móc thì mình sẽ chia đôi ra và ta sẽ lấy cái chân móc nằm chính giữa để mình có thể chia được hai bên cổ tim và tiến hành giảm mũi để tạo cái phần cổ tim của mình như thế này thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách giảm mũi ha từ phần họa tiết bản thân đi qua nè ta không giảm mũi đến cái phần cổ tim mình mới giảm mũi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giảm mũi ở cổ tim nè các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn kéo sợi lên dài để thành một nút khi có được một nút rồi nè đối với cái hàng móc mà các bạn móc từ bên phần à, nách đi qua tức là vặn thần đi qua thì mình không giảm mũi từ vặn thần đi qua đến phần cổ tim mới giảm mũi ha còn khi mà mình móc từ cổ tim đi qua thì mình sẽ tiến hành giảm mũi từ cổ tim sau đó là ở cái vận thân thì mình không giảm ha thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để giảm mũi ở đây nè ta sẽ đâm kim vào chân móc nằm chính giữa kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên hai mũi móc xích một hai lúc này hướng đi của hàng móc mình nó nằm từ phần cổ đi qua ha thì từ phần cổ đi qua mình giảm một mũi ở cổ chân đầu tiên bỏ qua cho mình chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn các chân còn lại làm tương tự mỗi chân là một mũi kép đơn đến họa tiết vặn thân như vậy là ở đây mình đã giảm được một mũi móc tính từ điểm chính giữa ha đến họa tiết vặn thân thì cũng làm tương tự giống như các cái hàng móc mà mình móc ở phần thân sau á hàng chẵn thì sẽ móc giống như hàng chẵn và hàng lẻ thì móc tương tự như hàng lẻ ha hoàn tất tặng thân 4 rồi nè tiếp tục tặng thân 2 Kết thúc hàng đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên, móc vào một mũi kép đơn. Ta sẽ hoàn tất được hàng đầu tiên giảm cổ tim nè. Giảm được một mũi ở đây rồi ha tiếp tục lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại tương tự nè bạn thân 2 sau đó đến bạn thân 4 ha lúc này mình móc ở mặt trái của sản phẩm nè thì sẽ móc cho mình à, đẩy các cái thân chân móc xuống dưới kim nha xong vặn thân hai nè tiếp tục là vặn thân 4 các cái mũi kép đơn được móc vào thân chân móc và ta sẽ đẩy thân chân móc xuống dưới kim ha được cái phận thân 4 rồi thì mỗi chân là một mũi kép đơn các bạn sẽ móc cho đến cuối hàng trừ cho mình hai chân móc cuối cùng ha còn lại hai chân móc cuối cùng nè thì mình sẽ tiến hành chụm lại hai chân móc này thành một mũi bên trên ha thì cách chụm như sau các bạn sẽ lấy len cho mình lên trên kim sau đó ta lần lượt đâm kim vào chân kế cuối kéo len qua chân móc trên kim có ba đường móc kéo qua hai chân trên kim tiếp tục lấy len đâm kim vào chân cuối cùng kéo len trên kim có 4 đường móc kéo qua hai chân trên kim sau đó kéo qua ba chân trên kim như vậy là hai mũi phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên nè ta giảm được một mũi ha và tiếp tục móc lên cho mình ba mũi xích và quay ngược đầu móc lại khi quay ngược đầu móc lại thì tiếp tục bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn để ta giảm được một mũi ở điểm này ha sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng và các bạn sẽ làm thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ha cứ mỗi hàng móc mình sẽ giảm một mũi theo cái hướng sát với cái cổ tim nè để cho cái phần cổ tim của mình nó có cái độ nghiêng qua như thế này và khi các bạn đã giảm cho mình nhiều hàng móc bằng với số hàng móc của phần thân sau rồi thì các bạn sẽ móc cho mình thêm khoảng tầm 3 cho đến 5 hàng móc không tăng mũi cũng không giảm mũi ha để mình tạo cái phần vai khi mình khâu lại nó sẽ như thế này sau khi đã giảm cho mình được nhiều hàng móc và tổng số hàng móc hàng giảm nó đã bằng với tổng số hàng móc phần thân sau rồi móc thêm khoảng tầm 4 hàng móc đều và không tăng cũng không giảm mũi nè sau đó 4 hàng móc này các bạn sẽ tiến hành khâu lại cho mình để tạo ra được một cái phần vai nha. thì bây giờ mình sẽ tiến hành cắt len khi cắt len thì cắt một đoạn len vừa đủ dài sau đó sử dụng cho mình kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu ta sẽ đưa mặt sau và mặt trước của thân trên lại và các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình vào hai chân móc tương ứng với nhau ha thì đây là chân đầu tiên nè và chân đầu tiên của bên này sau đó kéo lên và tiếp tục đưa kim về vị trí cũ đâm kim vào chân kế tiếp và chân song song với nó kéo lên và các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình cho đến hết thì ta sẽ hoàn tất được cái phần vai như thế này ha đây bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại ở hai bên cánh tay nè và viên lại phần cổ tim Để viên được cái phần cánh tay, các bạn sẽ chọn cho mình một chân móc nằm ở cái phần nách, một chân móc bất kỳ ha. Đưa cho mình sợi len ra phía sau. Đâm kim vào một chân móc bất kỳ. Ta có thể đâm kim vào chính giữa cũng được ha. Kéo len qua chân móc, sau đó móc lên một mũi móc xích và ta lần lượt đâm kim vào các chân móc kế bên mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi móc lưu ý giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều nha móc cho mình cho đến cái phần nách đến chân móc ở phần nách rồi thì cái chân sát bên của cái phần nách với lại phần ờ, phía dưới á, thì mình cũng móc vào chân đó một mũi móc đơn đây đối với phần thân trước và thân sau nè lúc này nó không có chân móc rõ ràng mà nó sẽ có thân chân móc sau đó là chân móc tiếp theo là thân chân móc chân móc thì mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc với nhau chứ không đâm kim vào thân chân móc ha thì mỗi cái chân móc như vậy mình sẽ đâm kim vào đó và móc vào hai mũi móc đơn cùng một chân móc đây sẽ là cái chân móc đầu tiên mà ta thấy nè móc hai mũi móc đơn sau đó tiếp tục chân phía trên móc vào hai mũi móc đơn cùng chân móc chân kế tiếp cũng vậy ha móc vào chân móc hai mũi móc đơn các bạn sẽ làm lần lượt tương tự cho mình cho đến đây thì cũng móc vào cái chân móc sát bên này một mũi móc đơn và mình sẽ móc tương tự cho đến cuối móc một mũi giờ để kết thúc ha và sau khi đã hoàn tất được hàng viên đầu tiên hàng viên thứ hai nó đã có được những cái chân móc cụ thể hơn rồi thì các bạn sẽ móc thêm cho mình một hoặc là hai hàng viên để tạo cái điểm nhấn cho phần viền của mình nó được đẹp hơn ha nó sẽ có cái độ dày hơn nè ta sẽ hoàn tất được viền nách như thế này bây giờ mình sẽ tiếp tục viền ở cái phần cổ tim phần cổ tim thì các bạn sẽ chọn cho mình mặt sau mình sẽ đâm kim vào một chân móc bất kỳ ở mặt sau ha sau đó đâm kim kéo sợi len qua chân móc móc lên một xích và lần lượt đâm kim vào các chân móc ghế bên mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn và khi móc lưu ý cũng giấu sợi len thừa nha móc tương tự cho mình cho đến góc sau khi đã móc được các mũi móc đơn cho đến góc thì góc mình cũng móc một mũi móc đơn vào góc trước nha và lúc này mình cũng có các cái thân chân móc và mũi móc xen kẽ với nhau nè chứ nó không có cái chân móc cụ thể mà nó có nè thân chân móc chân móc thân chân móc chân móc thân chân móc và tương tự giống như các cái hàng phía dưới cũng vậy ha thân chân móc và chân móc nè thì các bạn cũng đâm kim cho mình lần lượt vào các cái chân móc và mỗi chân mình cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc tiếp tục chân kế bên cũng hai mũi móc đơn ha nó giống như là cái phần nách của mình á móc tương tự cho mình cho đến cái họa tiết cổ tim để mình chậm mũi ở phần cổ tim ha khi mình đã móc được đến cái góc cổ tim nè những bạn nào mà có một chân móc thôi thì mình sẽ móc một mũi móc đơn vào chân móc đó còn những bạn nào mà có hai chân móc để móc hai bên thì mình sẽ chậm lại hai chân móc đó ha thì cách chậm như sau ta sẽ đâm kim vào chân đầu tiên kéo len qua chân móc tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai tức là hai mũi của góc của tim á sau đó kéo len qua hết chân trên kim như vậy là mình sẽ chụm lại được thành một mũi tạo cái góc cổ tim nè tiếp tục di chuyển kim đến bên này và mỗi chân sẽ là hai mũi móc đơn ha móc tương tự cho mình cho đến hết vòng sau khi mình đã viền được đến hết vòng các bạn tiếp tục tạo cho mình thêm một vòng móc để mình tạo cái độ dày cho phần viền thì cái viền móc thứ hai này các bạn móc đến cái phần cổ tim rồi thì đối với những bạn nào mà có một mũi ở đây thì mình cũng tiến hành chụm hai mũi hai bên nó lại thành một mũi ha đây đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo lên qua ba chân trên kim như vậy là phần cổ tim của mình nó cũng tạo được một cái góc nhọn ha và lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại móc cho mình cho đến hết vòng đây lúc này phần cổ tim của mình nó sẽ có được một cái góc nhọn như thế này móc cho mình tiếp tục cho đến hết vòng thì mình sẽ hoàn tất được viền cổ tim ha bây giờ mình sẽ viền bo đối với phần viền bo các bạn sẽ tạo cho mình một nút ở cái sợi dây len mình sẽ bắt đầu viền ở mặt sau của thân áo ha bởi vì là mặt sau của thân áo á, là cái chân móc đầu tiên mà mình bắt đầu của mỗi vòng ở phần thân thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên cũng là cái chân móc mà ta nối xích đầu tiên ha đâm kim vào cái chân đó sau đó kéo cái nút ta vừa tạo qua chân móc móc lên hai mũi móc xích lúc này mình cũng có được những cái chân móc rõ ràng thì cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ban đầu mình có bao nhiêu mũi xích thì bấy nhiêu mũi kép đơn vào à, cái vòng móc này ha tương tự cho mình cho đến hết vòng khi đã móc được đến hết vòng rồi kết thúc vòng này đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này móc vào một mũi dời để kết thúc sau đó móc lên hai mũi móc xích để cho cái phần bo áo của mình nó có cái điểm nhấn hơn các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi ngoặt trong và mũi ngoặt ngoài xen kẽ nè thì mũi đầu tiên thay vì móc vào chân móc các bạn sẽ không móc vào chân móc mà ta đẩy thân chân móc đó lên kim móc vào một mũi kép đơn mũi đầu tiên đẩy lên kim thì mũi thứ hai đẩy xuống dưới kim ha đẩy cái mũi này xuống dưới kim nè móc vào một mũi kép đơn ta có được mũi ngoặt trong ha tiếp tục xen kẽ sẽ là mũi ngoặt ngoài đẩy thân chân móc kế tiếp lên trên kim tiếp tục mũi ngoặt trong ha đẩy thân chân móc kế tiếp xuống dưới kim và các bạn sẽ móc xen kẽ như vậy cho mình cho đến cuối một mũi ngoặt ngoài nè đẩy thân chân móc lên kim ha và xen kẽ là một mũi ngoặt trong đẩy thân chân móc xuống dưới kim tương tự cho đến hết vòng ha sau khi đã móc cho mình hết hàng ngoặt trong xen kẽ ngoặt ngoài rồi tiếp tục móc thêm cho mình hai hàng viền mũi đơn để cho nó giống với cái phần viền ở nách ha cho cái phần bao áo của mình nó được ờ, phối hợp hơn nè với cái phần nách cũng như phần cổ thì như vậy là mình vừa hoàn tất xong một cái mẫu áo ghi lê với họa tiết vặn thân trên thân áo như thế này đối với cách làm này các bạn có thể áp dụng tăng và giảm size cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ha và mình có thể thay đổi màu để phù hợp cho trang phục mà các bạn sử dụng. Chúc các bạn thành công!